Now.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 Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học Bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 148 có tựa đề là không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư. qua bài này, thì chúng ta thấy là Phật Pháp như biển cả, dung chứa tất cả các dòng, sông, suối và chảy về biển đều được hết. Biển không ngăn cản một dòng nào, có duyên mà đổ về biển thì biển đều dung nạp hết. Và khi về biển rồi thì tất cả các dòng nước đều hòa chung một vị mặn. Đó. Đấy là cái điều đặc biệt. Phật Pháp cũng như thế. Cửa Phật rất là từ bi. Ai đến với, với Phật cũng được, với Phật Pháp cũng được. Đạo Phật, Phật giáo là không phân biệt là người giàu, người nghèo, người có tội hay người không có tội. Nghe không? người thiện, người ác đều đến cửa Phật, đều vào trong Phật Pháp được hết. Ban âm thanh, kiểm tra âm thanh cho Thầy nhé, Thầy thấy vẫn chưa đủ đâu, cho tăng lượng lên. Đó. Cho nên gọi là cửa Phật từ bi. Thời Đức Phật chúng ta cũng thấy, nữa, Đức Phật độ cho từ hàng vua, vua chúa đi tu. Đấy, như là vua Phất Sa đã đi tu theo Phật rồi hàng quan quyền cũng thế rất nhiều vương tôn công tử đi tu rất nhiều thế nhưng mà đến những người gọi là thứ dân hạ liệt như là ngài ưu ba ly đấy là thợ hót phân cắt tóc là cái người ở, à, gọi là cùng đinh trong xã hội phật cúng độ cho đến hàng dâm lữ và như bà liên hoa sắc ấy, Phật cũng độ. Phật cũng độ. Và vâng. tướng cướp giết người như Agumila, Phật cũng độ. À, vào trong biển Phật Pháp thì tất cả đều chung cái vị giải thoát. Chúng ta thấy Phật là như vậy. Cái, cái bản chất của Phật giáo là như vậy, là tiếp độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì đủ tất cả các loại loại hình vào người thiện có người ác có người xấu nhiều người xấu ít người tốt có hết đấy, đấy mới là cái tính chất tiếp độ của phật giáo cái bài kinh số 148 đó, ông vua milan đà ông thắc mắc, ông nói là bây giờ mà giáo hội mà độ cho những cái người mà phàm tục quá vào đấy thì mang tiếng giáo hội nghe không? ảnh hưởng giáo hội tất nhiên thì chúng ta nói là nó thì nó có ít nhiều nó có nhưng như cái phân tích của tỳ kheo na tiên thì mới thấy là bản chất của giáo hội là thanh tịnh là tốt đẹp vì giáo hội lấy gì lấy chính pháp của phật giới luật của phật làm giường cột làm xương sống làm lý tưởng của giáo hội bản chất của giáo hội là tốt vì giáo hội được thành lập từ kim kim ngôn của phật kim khẩu của phật đó cho nên giáo hội thì đúng như là biển đó. phật pháp như biển còn ai vào trong giáo hội đấy như thế nào là việc riêng của người ấy có người ra biển lội xuống biển xong rồi chạy, chạy ra không chịu tắm thì người vẫn bẩn đó cái lỗi đấy không phải là do biển Đã. có người lội xuống họ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ thì họ sạch sẽ họ được được thanh lương Đó. thế thì cái này để chúng ta thấy là phật pháp là bao dung tất cả là dung nhiếp tất cả và là độ sinh cho nên ai đến với phật pháp cũng được nhưng mà vào trong phật pháp rồi được lợi ích nhiều hay lợi ích ít hay không được lợi ích gì là do cá nhân chúng ta và cũng giống như là có cái núi bên trong cũng biết cái núi đấy có vàng cùng đi đến cái núi đó ai chịu khó đào quyết tâm đào thì sẽ được vàng còn đến rồi lại đứng đấy mà ngồi ngắm thì làm gì có có vàng phật pháp cũng thế cũng vào trong phật pháp à, làm phật tử hay làm đệ tử xuất gia của phật nhưng mà không ứng dụng lời phật không thiết tha tu học thì không được lợi ích wow tùy theo cái tâm của mình mà được lợi ích đó như đấy là cái bài số 148 để chúng ta thấy à, bản chất của giáo hội của tăng đoàn bản chất là thanh tịnh là cao quý đấy thế nhưng còn cá nhân mỗi người vào trong đó thế nào là việc của cá nhân người đó việc của cá nhân người đó tất nhiên nói gì thì nói nếu tăng đoàn nhiều người hư tệ thì người ta cũng nói tăng đoàn nói thế thôi và Ờ, nói thế thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu cái bản chất của vấn đề bản chất vấn đề đấy là qua cái bài 148 à, tỳ kheo na tiên đã giải thích để cho vua milanda hiểu được cái vấn đề là phật pháp là là không có phân biệt phật pháp là dung chứa là từ bi cho nên vào cổng chùa thì thường hai bên có chữ một bên là từ bi một bên là trí tuệ nghe không từ bi là tiếp độ tất cả ai có nhân có duyên vào phật pháp đều phật pháp đều sẵn sàng tiếp độ Đã. giống như chùa mình cũng thế khi thầy độ chúng thế thì thầy cũng không phân biệt là người này ờ, phải là người thật tốt thầy mới độ thật ra cái người thật tốt ấy thì thật tốt rồi ấy thì lại không cần phải tu mấy đâu thế người ta chưa tốt người ta mới phải tu đấy mấy năm trước ở chùa mình còn có cả cái chú gọi là đã từng là tội nhân đó phạm nhân mà rất nặng cũng đã từng giết người chú giết người xong rồi là chú trốn sang trung quốc <laughs> truy nã trốn sang trung quốc ở bên đó mười mấy năm thế là nó hết hạn thế là chú lại về nước về nước rồi chú làm cái nghề à, chèo thuyền ở dưới vân đồn ấy, đưa khách từ bên đất liền ra ra tàu để để ăn ở ngoài biển ấy thế xong rồi là chú thì lúc về thì chú cũng hiền lành rồi ờ, thế rồi mấy cái vị khách đi quen mấy bác ở sở văn hóa của tỉnh quen thấy chú hiền lành mà cảnh của chú đúng là chú bị quả báo cũng khổ lắm ờ, thầy thì không biết mãi sau này chú về chùa rồi thầy hỏi chuyện mới biết là chú tức là chú cũng đã giết mấy mạng người rồi <laughs> rất ghê gớm đó thế nhưng sau đó thì đúng là chú bị trả nghiệp quả ngay trong đời này. Khi chú về Vân Đồn, chú lấy vợ, sinh con, vợ chồng làm cái nghề chèo cái thuyền ấy, ra ngoài tàu. Thế thì à, cái bữa hôm ấy không biết sao mà vợ chồng con cái chèo thuyền nào xét đánh trúng thuyền chú, cô vợ chết ngay, chết luôn trên thuyền, xét đánh chết luôn. Đó, thế xong rồi vợ chết rồi thì một thời gian ngắn sau thôi thì hôm chú chèo thuyền xong lên tàu xong rồi quay về thì thấy thằng con được 13, 14 tuổi tự nhiên treo cổ chết. Không hiểu lý do một cái gì, treo cổ chết. Thế là còn mỗi mình chú thôi. Đau khổ lắm, chú buồn lắm. Thấy chú cứ buồn ừ, thiêu đi thế. Cho nên là mấy bác ờ, mà qua đò đấy, thì thấy thương hỏi chuyện, chú thì chú chưa kể cái chuyện là chú trước đó chú là tội tội phạm giết người thế mấy bác ấy đồng lòng mấy bác ở sở văn hóa của tỉnh đây này động lòng nó thôi thế thì chú đi tù đi phải lên chùa vàng thế là mấy bác dẫn lên đây giới thiệu thầy thì thầy cũng nghĩ thôi trông mặt chú cũng hiền lành thế nhận cho chú vào công quả ở chùa mình đó về mãi về sau rồi thầy mới hiểu ra mới nói chú mới nói thật ra hết bạch thầy là con cũng là tội phạm con đã từng giết bốn mạng người rồi <laughs> gớm lúc thì thầy cũng thầy cũng coi như là dựng tóc gáy <laughs> luôn nghe đó thế rồi là con mới vượt biên sang trung quốc mà ở à, bên đó mà ở bên đấy chú cũng quậy tung rời bên đấy nữa. mười mấy năm trời chú trốn bên đấy cho đến lúc nó quá hạn thì mình cái luật của mình này quá thời hạn mình mà mà mà mà, mà, mà truy nã xét tội đấy thì là, là hết thế là chú biết thì chú về Đấy, thế xong mấy hôm sau thì có mấy anh công an của tỉnh lên đây hỏi thầy về cái chú này anh các anh mới nói cho thầy biết ừ, thì thầy bảo không thầy thì rất vô tư thôi thầy cũng không điều tra lý lịch của anh đâu nhưng mà thấy ờ, các bác ở sở văn hóa giới thiệu lên thì thầy nhận cho đến chùa công quả ở chùa để nó tu dưỡng chú ở chùa thì chú cũng hiền lành lắm nhưng sau đó đúng là chú bị quả báo bản thân chú rất là khổ không ngủ được chú nói đêm đêm không ngủ được nó có những cái chuyện những cái hình ảnh nó về làm cho chú rất là khổ giống như là người điên đó Đấy. thế sau đó thì ờ, các thầy cũng gửi về gia đình chăm sóc bây giờ không biết thì chú thế nào Đấy, chú thế nào đấy để thầy mới nói là cửa phật là từ bi thực sự ai muốn đến cửa phật để tu dưỡng nhà phật đều tiếp nhận nghe đấy là cửa phật thật sự đấy, chứ không phải là chọn phải là người thật tốt tôi mới, mới, mới đón vào mà mong mỏi cho ai đó từ xấu trở thành tốt tất cả mọi người đấy là cửa phật để chúng ta thấy được cái tính chất à, từ bi của phật pháp hôm nay chúng ta sang bài số 149 và kết hợp luôn bài 150 vì bài 150 rất ngắn nó cùng một nội dung cho nên thầy sẽ giảng luôn hai bài trong buổi hôm nay bài 149 có tựa đề là thân thọ khổ thì tâm có thọ khổ chăng? Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng? Nghe không? Cái thân chúng ta mà chịu khổ, chịu đau đớn thì cái tâm nó có chịu đau đớn, chịu khổ không? Đây là cái tiêu đề của cái bài kinh này. Thì kính thưa đại chúng, con người chúng ta có hai cái phần, phải không? hai phần nếu nói theo triết học duy vật biện chứng thì có một phần là vật chất và một phần là ý thức cái thân này là thuộc về vật chất và cái mà vô hình người ta gọi là ý thức yeah. ý thức và vật chất ừ. và triết học duy vật thì quan niệm rất rõ giữa vật chất và ý thức tất nhiên ấy, thân này là vật chất rồi còn vạn vật này cũng là vật chất họ quan niệm rằng là giữa hai cái phạm trù này vật chất và ý thức á, thì vật chất quyết định ý thức đấy triết học duy vật là thế vật chất phải quyết định ý thức <laughs> đấy. cho nên là một giai đoạn rất dài chúng ta nặng về cái quan niệm này vật chất là quyết định ý thức đấy quyết định quy định ý thức của chúng ta đấy, đấy là chủ nghĩa duy vật duy vật biện chứng cho rằng như vậy bây giờ vẫn như vậy ừ, vật chất quyết định thức thế còn trước đó thì có nhiều trường phái triết học nữa thì lại họ nói là ý thức quyết định vật chất đấy. thế cái trường phái đấy thì gọi là chủ nghĩa duy tâm duy tâm nghĩa là ý thức ý thức là thuộc phần tâm thì quyết định vật chất thì gọi là ông này là ông duy tâm còn ông nào mà bảo là duy vật nghĩa là vật chất quyết định ý thức thì đấy là ông duy vật đấy. thế thì giờ con cái nhà phật chúng ta sẽ theo cái anh duy vật hay là anh duy tâm <laughs> đây là cái vấn đề thế thì xét riêng về một con người thì chúng ta thấy nó thực sự nó có hai phần chúng ta chúng ta biết một phần là cái phần sắc sắc thịt này là vật chất và cái phần vô hình ấy, mình gọi là tinh thần nghe là tinh thần Đó. thế hay gọi là tâm linh cái cụm từ tâm linh ấy, thưa đại chúng là cách đây mấy chục năm ấy, là không dám nói đâu nói đến tâm linh ấy là là ông này mê tín rồi đấy à, ông là mê tín đấy đó. thế nhưng mãi về sau này mới dùng đến cái cụm từ tâm linh trong một số văn bản Ờ, gọi là văn hóa tâm linh và du lịch tâm linh mãi sau này đấy chứ ngày xưa nói đến chữ tâm linh nhất là cán bộ mà nói đến tâm linh là sợ lắm ờ, rất là sợ ừ, đấy. một bác phó thủ tướng ờ, hồi thầy còn ở chùa lân đấy bác lên bác yên tử bác lễ bác ghé vào chùa bác lễ bác nói chuyện với thầy bác nói là thưa thầy tôi là người lần đầu tiên dùng cái cụm từ tâm linh trong văn bản và từ đó trở đi bắt đầu cái cụm từ tâm linh này mới được dùng. Trước đó không ai dám dùng đến từ tâm linh. Nghe đến tâm linh là có cái gì đấy, huyền huyền bí bí, mê mê, tín tín, nghe không? rất sợ. Đó. Thì thưa đại chúng, bây giờ thì cái cụm từ tâm linh ta dùng rất thoải mái rồi, nghe không? Văn hóa tâm linh, du lịch tâm linh, à, à, này khác, à, tìm hiểu về tâm linh, cái chuyện đó bây giờ là rất rất bình thường nhưng một thời gian nó là cả vấn đề dạ. thế thì thưa đại chúng đối với phật giáo chúng ta thì quan niệm về cái thân cái con người chúng ta đúng cũng thế cũng có hai phần phần thân và phần tâm hay còn gọi là sắc và danh sắc tức là cái thân xác này là sắc chất là vật chất danh ấy, tức là có tên ấy, mà không có không có tướng không có nắm bắt được gọi là danh danh là chỉ có tên thôi cái phần danh là phần phần tinh thần phần tâm linh à, thế theo phật giáo chúng ta thì chia ra cái thân này nó, nó gồm có năm cái thành tố thứ nhất ấy, gọi là sắc à, sắc thân này Đấy. thì cái sắc thân này được cấu tạo bằng bốn chất gọi là tứ đại đất nước gió lửa chúng ta ai cũng hiểu rồi nghe không? Đấy, hàng ngày ăn cơm, ăn rau, đấy là đang đắp đất vào thân mình đấy. Nghe không? Ăn thịt, ăn cá cũng là đắp đất vào thân mình đấy. Thật sự là đất đấy. Ừ. Cây rau nó hút đất, cây, cây lúa nó hút đất. Ờ, con cá nó ăn cái gì, con gà thì ăn thóc thì cũng là ăn đất thôi. Thì ăn chúng nó cũng là ăn đất thôi. Thật sự là chúng ta đang đắp đất vào người. Nước thì chúng ta uống các loại nước, nghe không? gió là hít thở không khí đó rồi nhiệt lượng nó sinh ra thì đấy là, là lửa thân này cái, cái, cái xác thân này cấu tạo bằng bốn chất lớn đất nước gió lửa gọi là tứ đại đấy là sắc cái phần gọi là sắc cái phần thứ hai vô hình không nhìn thấy gọi là danh danh thì gồm có thọ tưởng hành và thức nghe không? thọ tức là cái cảm thọ cảm xúc của chúng ta đấy, đấy nó thuộc về phần tâm linh rồi nó vô hình không không nhìn thấy nhưng rõ ràng là chúng ta có cảm thọ đấy chúng ta dám một cái gai chúng ta biết đau phải không? cầm phải hòn than hồng là chúng ta biết nóng đó chúng ta biết đau biết sướng đấy biết nóng biết lạnh là cái cảm thọ đấy buồn vui cũng là cảm thọ đấy đây gọi là thuộc về cái cảm thọ nó là một cái loại một loại tâm thế rồi tưởng tưởng tượng của chúng ta tư tưởng của chúng ta đấy cũng là một loại rồi hành hành là cái phần suy nghĩ tư duy của chúng ta cái vận hành trong tâm thức của chúng ta đấy đấy là hành và thức là cái phân biệt phân biệt A, B, trắng đen đấy thuộc về phần thức. À, cái đấy gọi là phân biệt, nhận biết được cái này khác với cái kia. Đấy là phần thức cho đại chúng. Thì Đạo Phật thì thấy rất rõ, cái phần vô hình nó là bốn cái, bốn cái này, là thọ, tưởng, hành và thức. À. Thế thì phần thân xác thì thưa đại chúng bây giờ khoa học của chúng ta rất tiến bộ, vào wow. nghiên cứu về cái xác thân này, nhất là ngành y khoa vào người ta mổ con người ra mổ xác ra họ nghiên cứu tỉ mỉ từng chút một à, từng mạch máu từng sợi gân từng dây thần kinh từng tế bào phải nói là khoa học về y khoa bây giờ phải cực kỳ là tiến bộ đấy. họ có thể mổ bây giờ gọi là mổ gì đấy mổ nội soi mổ bằng tia laser không cần dao kéo gì cả thế mà cắt được ở bên trong đó, rất là hay, phải nói là bây giờ đúng là y khoa rất tiến bộ thưa đại chúng, cực kỳ tiến bộ. Họ cắt, họ ghép rất nhiều thứ. Đó. Thầy xuống bệnh viện thầy xem với họ, họ chiếu lên trên màn hình cho mình xem đấy. Họ luồn luồn cái, cái, cái, cái, cái ống mà từ dưới chân lên tận quả tim mình luôn. Thế mới gớm chứ lại đặt cái ten. Giỏi thật đấy. Làm sao mà luồn được cái, cái ống vào đến tận tim quá giỏi thì nói đúng là y khoa bây giờ mình thấy tiến bộ vượt bậc đấy rất giỏi tức là về cái phần thân của con người chúng ta là ngành khoa học bây giờ mà đặc biệt là ngành ngành ngành y là họ nghiên cứu rất là là, là tốt ờ, rất là kỹ đấy ờ, từng mạch máu từng tế bào ờ, xem họ mổ một cái hộp sọ phải không họ cắt một cái hộp sọ ra rồi ờ, họ xử lý cái hộp sọ <laughs> họ bê cả cái bộ não ra giỏi thế chứ này thế mà vẫn làm được vẫn sống xong rồi lại đặt vào thế đại chúng thấy giỏi lắm họ cắt họ ghép rất là giỏi bây giờ phải nói là thầy thật sự là mình cũng không tưởng nổi là họ tiến bộ đến như vậy đấy là cái phần thân để phần thân là khoa học họ họ, họ khám phá được rất là nhiều. Thế nhưng mà còn về phần tâm ấy, thì ta đại chúng ấy, thì chúng ta thấy thế nào? Cái phần vô hình mình gọi là tâm linh hay tinh thần này thì khoa học ngày nay thế nào? Khoa học cũng rất cố gắng. Các nhà thần học, các nhà tâm lý học, các nhà sinh lý thần kinh và họ cũng cố gắng tìm hiểu xem cái phần mà vô hình này nó thế nào. Cái thể xác này thì khoa học phát hiện được rồi họ làm được rất nhiều việc đấy đại chúng đó họ phẫu thuật chuyển cả giới tính đấy biến nam thành nữ biến nữ thành nam được hết rồi ờ, đấy. nó giỏi thật đấy chứ thay tim rồi thay thận rồi. cắt ruột này người này ghép ruột người kia không? lấy của người nọ ghép cho người kia ghép mắt ghép nước rất là giỏi phải nói là giỏi đấy ghép được họ nối được từng mạch máu từng cái dây thần kinh thì quá giỏi phải nói thực sự đúng là một cái sự tiến bộ gọi là, là kỳ diệu thế nhưng mà về cái phần vô hình phần tâm linh ấy, của con người thì khoa học bây giờ thế nào cũng có tiến bộ à, thế nhưng mà thật sự chưa ăn thua gì cả họ chỉ khám phá được cái phần gọi là phần ý thức thôi họ nghiên cứu về phần ý thức thôi các nhà tâm lý học hay các nhà thần học cũng thế mới chỉ nghiên cứu đến cái phần ý thức của con người thôi còn cái phần mà gọi là vô thức hay là tiềm thức hay là không biết được vì làm gì có cái máy móc nào để mà để mà kiểm nghiệm có cái máy móc nào để mà thí nghiệm đâu thế là vô hình mà thí nghiệm thế nào đấy cho nên khoa học bây giờ đang dậm chân ở chỗ này riêng về phần này là khoa học chịu chết y khoa cũng chịu chết mặc dù y khoa cũng rất mong muốn là muốn thò chân vào cái lĩnh vực này nữa vì chữa bệnh cho người ta mà thì cũng liên quan đến phần tâm linh phần tâm lý Đây, y khoa rất muốn nhưng mà cũng chưa biết làm nào không thí nghiệm được Đấy. mà mà thầy thuốc bây giờ bác sĩ là gặp rất nhiều cái dạng bệnh đại chúng theo không? hiểu nó thế nào khám thì không ra bệnh mà rõ ràng con người ta có bệnh thật sự rất đau coi như là bợt bạt hết cả người đi thế mà vào kiểm tra chả có bệnh gì cả cho nên là các bác sĩ cũng chịu chết không biết nó là cái gì cả ấy thế nhưng mà người ta đi lẽ xong thì người ta lại hết hết bệnh đó cái này là y học cũng bó tay các nhà khoa học cũng bó tay không hiểu cho nên thực sự là các nhà khoa học cũng muốn rất là muốn thò chân vào cái lĩnh vực này nghiên cứu tâm linh đấy nhưng mà không biết nó thế nào vì không có phòng thí nghiệm nào để thí nghiệm cái tâm linh nào được cả phải không? Họ có thể mang quả tim ra họ mổ, họ xẻ, họ xem quả tim thế nào. Mang cái thận ra họ nghiên cứu xem thế nào, mang máu ra họ phân tích từng thành phần thế nào được. Thế nhưng mà, mà tinh thần thì mang sao ra mà nghiên cứu được đấy. Cùng nắm họ vào họ điện não đồ với này, này khác thế thôi thì cũng chỉ biết những cái nhịp nó lên xuống thì không biết cái gì đâu. Thế này chúng ta không tìm hiểu được. Thế cho nên nếu mà để muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực tâm linh này phải là những nhà tâm linh tâm linh thì phải tâm linh mới tìm hiểu được chứ dùng máy móc mà tìm hiểu tâm linh làm sao tìm hiểu được không tìm hiểu được à. chân thực sự là khoa học là bây giờ là cũng bí đấy rất bí vì có quá nhiều cái hiện tượng mà khoa học không giải thích được đấy, thưa đại chúng cái chuyện mà gọi là gọi là sao thần giao cách cảm này phải không rồi ma tà quỷ quái ám nhập trêu người chuyện đó có các nhà khoa học bây giờ không giải thích được cái chuyện ấy ví dụ người ta bị ma nhập á vong nhập á không giải thích được lại bảo đây là bị rối loạn đa nhân cách <laughs> trường hợp này là tâm thần rối loạn đa nhân cách đa nhân cách nghĩa là trong một con người có nhiều người làm gì có chuyện một con người lại có nhiều người nên là kết luận đây gọi là một cái bệnh lý rối loạn đa nhân cách bây giờ cũng có một, một số sư là cũng chạy theo khoa học cũng nói là đây không phải ma tà gì cả đây là rối loạn đa nhân cách nhưng mà rối loạn đa nhân cách thì nếu là bệnh của các anh anh biết là bệnh rối loạn đa nhân cách anh chữa đi có chữa được đâu thế nhưng người ta đi người ta lễ làm lễ giải nghiệp người ta lại hết đấy là chuyện thật thưa anh chúng chuyện thật khoa không giải thích được À, thế rồi bây giờ mình nói là những cái chuyện các nhà tiên tri đấy, phải không? Là sao họ lại biết trước những câu chuyện hàng trăm năm, à, mấy trăm năm, bao nhiêu chuyện đấy. Thế giới có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng, à, đại chúng thấy không? À, họ nói được rất, rất, rất, rất nhiều điều, rất chính xác luôn. Đấy. Các nhà tiên tri nổi tiếng như là Ngài Nostradamus chẳng hạn. Và rồi bà Vanga bà Vanga là nổi tiếng lắm đó bà tiên tri rất nhiều cái chính xác đó. và bà Valentina Kuromova cũng thế à, ở Việt Nam mình thì có ngài cụ Nguyễn Bình Khiêm trạng trình Nguyễn Bình Khiêm và tiên tri những chuyện 500 năm về sau cho nên bây giờ cái sấm của trạng trình vẫn rất nhiều người nghiên cứu nghiên cứu thế thì làm sao khoa học giải thích được à, hay là ông khổng minh ra cát lượng đấy vào tiên tri rất nhiều cái chính xác thế là thế nào những cái chuyện gọi là linh cảm hay là những cái giấc mơ điềm báo đấy khoa không giải thích được không giải thích được nó thế nào chịu chết đó thế thì thưa đại chúng quả thật là khoa học thế kỷ này rất tiến bộ về rất nhiều lĩnh vực đấy thầy nói là khoa học bây giờ làm được ra người máy gọi là robot đấy như người thật luôn hôm trước là có một cái ờ, người máy nữ đấy, về Việt Nam mình đấy dự một cái, cái hội nghị đấy đại chúng ở chùa thì các thầy không được xem tivi à, nhưng mà các thầy biết thầy thầy thì được biết thông tin cái cô người máy này cô được nhà, gọi là có quốc tịch ở thôi cấp quốc tịch thế rồi vào việt nam dự cái hội nghị đấy hôm mới hội nghị cả thủ tướng rồi các phó thủ tướng quan chức dự rất nhiều cô lên cô cũng thuyết thao thao bất tuyệt đấy đó hỏi gì cô nói luôn mà chính cô dự đoán luôn là đội nào bóng đá thắng cô đoán dự đoán đội pháp thắng đấy mà chính xác đội pháp thắng thật <laughs> đấy chúng ta đấy khoa, khoa học bây giờ rất giỏi nhà yeah. giỏi đến như vậy đấy cô đối đáp từng câu từng câu trả lời đâu ra đấy thế còn bây giờ nó còn sản xuất cả búp bê tình nhân nữa ở dạ, nhật bản hàn quốc đó. cho nên giờ, giờ, giờ nhật bản với hàn quốc thanh niên giờ nó không thèm yêu người yêu nữa đi yêu búp bê mua búp bê về bảo búp bê chả bao giờ phải cãi nhau cả người yêu thì nhiều chuyện nhóng nhẽo <laughs> tốn tiền đây chỉ cắm tí điện mà thôi là nói suốt ngày được trò chuyện suốt ngày đấy, thưa đại chúng bây giờ nó khoa học tiến bộ đến như vậy đấy, phải nói là khoa học rất tiến bộ nhưng riêng về tâm linh thì khoa học vẫn dừng chân dừng chân ở đấy không biết nó là cái gì đại chúng không hiểu được tâm linh là cái gì tinh thần là cái gì vẫn là vấn đề bế tắc không biết được không thí nghiệm được không kiểm nghiệm được nó không nắm bắt được nó không mổ xẻ được nó chưa chết đó và cái này thì phải cần đến phật pháp của chúng ta thưa đại chúng và những chuyên gia về tâm linh đức phật là chuyên gia bậc nhất về tâm linh ngài mới biết được tận cùng ngõ ngách của tâm linh là gì nhé đấy thì kính thưa đại chúng bây giờ là cái vấn đề mà thầy nghĩ là phật pháp chúng ta sẽ lên ngôi đó Mặc dù Đạo Phật bây giờ chưa phải là đông tín đồ nhất thế giới, Đạo Phật chưa phải, nhưng mà Thầy tin rằng với cái sự phát triển của khoa học như thời nay, thì các tôn giáo, các triết học đều bị lung lay. Và Thầy tin cái lời của Ngài Albert Einstein ấy nói là chính xác. Wow. Để tiếp cận được với khoa học. Không những thế, còn dẫn đường cho khoa học thì không có một tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình, không phải xét lại, không phải cập nhật thông tin gì cả. Phật giáo từ xưa đến nay vẫn như thế và là vẫn đúng như vậy đấy. Đấy, chắc chắn cho nên Thầy tin là tương lai không phải xa Phật giáo của chúng ta, Phật Pháp chúng ta sẽ là lên ngôi sẽ là dẫn đường các nhà khoa học rồi cũng sẽ phải quay về tìm hiểu phật giáo mới có thể mở tỏ được cái, những cái bế tắc của mình chứ không thể không đâu đấy là cái đặc biệt chân phật tử chúng ta thấy chúng ta có hạnh phúc không ta rất hạnh phúc chứ wow mình được đi thẳng luôn làm con của một vị giáo chủ tối tượng bậc thầy của tâm linh rất đặc biệt đấy Thế thì à, hôm nay chúng ta vào cái bài này. Bài này nói rằng cũng nói về quan hệ giữa thân và tâm của chúng ta. Hai cái này như thế nào? À, chúng ta cùng vào bài, bài kinh để chúng ta tìm hiểu. Để chúng ta thấy nó rõ hơn. Tu học Phật cũng chính là tìm hiểu về chính mình đấy. Về chính mình là cả thân và tâm mình, mình phải tìm hiểu. Hiểu được chính mình thì mới có thể làm chủ mình được và mới có thể làm lợi ích cho mọi người được đó thì chúng ta cùng vào văn kinh <clears throat> lúc ấy vua Milan Đà mới thưa thế này thưa đại đức khi thọ khổ phát sinh bậc a la hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ có phải vậy chăng Ông vua Milan Đà ông hỏi tỳ kheo Na Tiên là khi mà cái khổ, cái thọ khổ phát sinh ấy, ví dụ chúng ta bị một cái gai đâm vào chân, đấy là phát sinh ra cái khổ thọ, gọi là thọ khổ. Khi mà thọ khổ phát sinh ấy, thì bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy, còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ có phải vậy chăng? Nghe không? Ý của ông muốn nói là gì? Bậc A-la-hán khi mà bị gai nó đâm vào chân thì chỉ có thọ một cái khổ của cái thân thôi. Còn tâm thì không thọ. Thế còn phàm phu, cái kiểu phàm phu như chúng ta thì không những thân khổ, thân đau mà tâm cũng lại khổ nữa, là hai cái khổ. Có phải không? Yeah. Thế thì Na Tiên mới nói, xin Đại Vương nói rõ hơn một tí đi. Ông vua mới nói, thưa Đại Đức, có nghĩa rằng bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ở nơi thân thôi, còn kẻ phàm phu thì thọ khổ cả thân lẫn tâm, phải không? Đấy nha. Chúng ta bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta tư duy khi cái gai đâm vào chân chúng ta, chúng ta khổ, chúng ta xem ta khổ thế nào? Thân nó khổ, nó đau, không tâm mình có đau không Đấy. ít ai cũng để ý cái này phải không hay tin ở đây ai cũng bị dẫm vào gai hết rồi đấy thần cũng bị đau hết rồi Thế nhưng mà chẳng ai để ý đâu Mà ít quan sát để ý đấy để nói Phật Pháp có cái gì xa xôi đâu, thưa đại chúng. Phật Pháp là quan sát chính mình thôi đó. Các vị thiền sư hay vị hành giả tu hành dẫm một cái đau, quán luôn. Cái đau này là thế nào đau từ đâu ra thân đau hay tâm đau đấy là tìm hiểu về mình đấy thế còn chúng ta đau thì chúng ta kêu rồi tìm cách nhổ gai ra rồi băng bó thế thôi chứ cũng chẳng hiểu xem đau là cái gì tìm hiểu xem cơ chế của cái đau nó là cái gì không cho nên chúng ta nói thế chứ học phật pháp nó lại chính là tìm hiểu về chính thân tâm mình đấy khám phá chính thân tâm mình vậy đấy thì Na Tiên mới đáp rằng đúng như vậy, đúng tức là vị A-la-hán nếu mà thọ khổ thì chỉ có họ thọ khổ phần thân thôi, còn tâm của các ngài không thọ khổ. Còn kẻ phàm phu thì cả thân thọ khổ, tâm cũng khổ. Thì ông Vuông này hỏi, vậy khi thân của A-la-hán đau thì tâm của vị ấy không đau hay sao? khi thân bị đau thì tâm của vị a la hán không đau à Đấy. thì na tiên đáp vâng ạ à. ông vua mới lại thắc mắc vậy có nghĩa là thân và tâm của vị a la hán không có liên hệ gì với nhau cả ư ông thắc mắc thế vậy nghĩa là thân này và tâm của cái ông a la hán một ngài a la hán là nó không dính dáng liên hệ gì với nhau à cho nên thân đau mà tâm không đau à nếu nó liên hệ thì nó phải nó cũng phải đau nhau chứ đấy, chúng ta thấy không đấy chúng ta thấy về hôm nay đang học cái bài về thân và tâm để chúng ta tìm hiểu giữa thân mình và tâm mình thế nào đại chúng thấy không thân và tâm nó khác nhau đấy ừ, khác nhau đấy. đấy ví dụ chúng ta cái ngón tay nó còn đang dính vào cơ thể mình này đụng vào nó là đau phải không? nó rất là, là, là, là, là ghê răng thế nhưng mà vặn nó ra vứt ra ngoài kia rồi thì ai muốn làm gì nó thì làm chả có vấn đề gì đấy, thế là thế nào đấy mình tìm hiểu về thân tâm mình đấy đại chúng nào thực sự chúng ta là thân tâm à, con người là thân và tâm thôi sướng khổ cũng là thân và tâm mình thôi à, sướng khổ cũng ở cái thân tâm này à, buồn vui cũng ở cái thân tâm này à, thế thôi cho nên vấn đề xử lý cuộc đời này là xử lý cái thân tâm của mình là chính. Dạ. Mọi cái gốc gác ở thân tâm này mà ra mà. Tôi buồn thì cũng là cái tâm này, thân này thôi. Tôi khổ, tôi đau cũng là cái thân này. Thế cho nên nói sống trên cuộc đời này là xử lý thân tâm của chúng ta, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật mới dạy cái pháp tu rất căn bản cho chúng ta, tứ niệm xứ. Trong đó có cái niệm thân, thọ, niệm tâm, quán sát ngay thân tâm chúng ta không có cái gì khác lạ mà thành đạo đấy mà giác ngộ đấy đó <clears throat> thế thì la tiên mới đáp rằng không phải thế nó tương quan liên hệ với nhau ông vua ông bảo là thế vậy nếu mà cái ngài a la hán ấy thân ngài đau mà tâm ngài lại không đau thế thì hai cái này không dính dáng gì nhau à không liên hệ gì à thì na tiên đáp rằng không phải thế nó có liên hệ tương quan với nhau đấy. Ông vua ông này nói, Đại Đức không cảm nghe là kiến giải ấy có mâu thuẫn nhau ư? Đại Đức nói cái kiểu ấy tôi thấy nó mâu thuẫn đấy. Thân và tâm liên quan, nhưng khi thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ, lý lẽ ấy chẳng thuyết phục chút nào cả. Nghe không? Ông không chấp nhận, bảo là thân tâm nó liên hệ với nhau, thế thì thân đau thì tâm nó phải đau chứ làm gì có chuyện à, rút dây nó còn phải động cả rừng cơ mà nghe không Đấy. Giờ, chúng ta thấy nó có liên hệ mà ví dụ như là cái ngón chân chúng ta đau là đầu chúng ta sốt luôn chẳng hạn nó liên hệ với nhau cùng một cơ thể, cơ thể thế cho nên bây giờ ngài này nói là thân tâm của ngài a la hán là liên hệ với nhau thế mà ngài ấy này thân bị đau mà tâm không đau tôi không tin Ông không chấp nhận cái kiểu lý luận đấy đâu. Chúng ta xem Na Tiên nói thế nào. Na Tiên mới nói, vì Đại Vương chưa chứng nghiệm điều ấy nên Đại Vương hoài nghi đấy thôi. Đại Vương chưa làm chủ được tâm mình nên không thấy rõ tâm của các vị A-la-hán. Các bậc ấy làm chủ được tâm nên khổ thọ của thân không chi phối tâm của các ngài được. Đơn giản chỉ có vậy. À, ở đây Na Tiên nói rằng Đức vua chưa hiểu, Ngài chưa phải A-la-hán, cho nên Ngài nói thì Ngài nói thế, nhưng mà Ngài chưa hiểu được đâu. Các vị A-la-hán là họ làm chủ được tâm của họ rồi, cho nên tâm của họ tuy bị đau, à, thân của họ bị đau, nhưng mà không ảnh hưởng đến tâm của họ, không ảnh hưởng đến tâm của họ. Đó, thì chúng ta xem cái câu chuyện tiếp tục thế nào ông vua mới nói điều ấy nghe thì có vẻ đúng nhưng suy nghiệm kỹ cũng không hợp lý tại sao đáng ra khi các ngài làm chủ tâm thì các ngài làm chủ được cả thân mình nữa chứ à, ông lập luận nếu bảo a la hán đã làm chủ được tâm thế thì phải làm chủ luôn thân đi chứ tôi cũng thấy không hợp lý lắm Ngài lập luận kiểu gì chứ tôi không thấy hợp lý lắm, không hợp lý lắm. Nghe Đấy, chúng ta thấy là ông rất là có cái óc tìm hiểu. Và đấy học Phật chúng ta cũng phải phải mổ xẻ ra như thế. À, phải phân tích bằng được, phải tìm đến ngọn nguồn để ta sáng tỏ, ta không còn nghi ngờ nữa. Yeah. Học Phật phải tinh thần giống như ông vua Milan Đà này. Thì Na Tiên mới đáp rằng Tâu Đại Vương, thân không làm chủ được. Ông vua hỏi, tại sao thế? Na Tiên đáp, khi thân đau, Đại Vương có thể nào bảo rằng thân đừng đau được không? Yeah. Na Tiên thì vẫn lập luận rằng thân không làm chủ được, tâm ta làm chủ được nhưng thân không làm chủ được. Bây giờ nếu mà Đại Vương mà bị đau, thân đạo Đại Vương mà bệnh nó đau, mà ra lệnh bảo đừng đau nó có không đau không nếu như thế thì hay quá đại chúng có nhận không ở đây ai ai không có chút bệnh có người có bệnh nặng rất đau mà ra lệnh được bảo thân mày không được đau mà nó không đau liền thì sướng quá khỏi phải bệnh viện nữa phải không giải thể các bệnh viện hết luôn nhưng mà có ai nói thế được đâu phải không? ai nói được đâu nó đau nó vẫn đau Nha. thì ông vuông bảo là không thể không thể ra lệnh thế được na tiên mới, mới nói khi cái thân này nó bị già yếu tâm có thể bảo rằng thân mày không được già không được yếu được không à, na tiên vẫn tiếp tục dẫn chứng là khi cái thân của chúng ta nó già nó bệnh nó yếu mình có thể dùng ý chí mình ra lệnh là thân này mày không được già nhé mày cứ trẻ mãi không già cho tao mày không được bệnh không được yếu nhé mày phải khỏe mãi cho tao nó có chịu không đại chúng không chịu đúng không đấy nó vậy đấy ai cũng muốn mình không già mình trẻ mãi ai cũng muốn mình mạnh khỏe mãi không bệnh không yếu nhưng mà sự thật nó có thế đâu đấy chúng ta thấy đây là một cái một cái quy luật không những chỉ có già bệnh chết mà còn nóng lạnh đói khát đại tiện tiểu tiện buồn ngủ vân vân hằng đi theo cái thân này chi phối cái thân này khắp ba cõi sáu đường mà tâm chẳng làm gì được chẳng sai bảo nhắc nhủ gì nó được nghĩa là tâm không thể làm chủ cái thân này được Na Tiên dẫn chứng tiếp, không phải chỉ là cái già, cái bệnh và cái chết đâu là mình không làm chủ được, mà còn những cái này như là bị nóng, bị lạnh, đói, khát, đại tiện, tiếu tiện, rất nhiều thứ nữa đã không làm chủ được. Ví dụ cái thân chúng ta mà mấy ngày nhịn cơm không ăn thì bảo đừng đói nhé, nó vẫn cứ đói, phải không? À, buồn đi đại tiện mà không được đi nhá nó vẫn cứ đòi và mà nhìn quá nữa là là mình cuồng lên đấy không cấm được đại chúng thế có ai nhìn được đâu là quy luật mà nó vào nó phải ra nếu có nhiều người mà nín đi xe nín tiểu nhiều quá là đến lúc là sinh bệnh luôn rất là sợ đại chúng thế đấy vì cái, cái thân chúng ta nó như cái máy ấy cái máy nó nổ rồi thì nó phải xả khí thải ra chứ mà lại bịt ống bô vào thì đại chúng thấy làm sao mà nó, nó nổ được nữa đúng không chết máy luôn <laughs> đấy thì đấy là cái, một cái mà mình không thể nào ta bắt nó theo mình được và bắt có ăn mà lại không cho bài tiết không thể được đó đấy là quy luật chúng ta gặp trời nóng trời lạnh bảo không được nóng không được lạnh cũng không được cái thân này nó phải cảm thọ những cái đó đấy thì na tiên kết luận là chúng ta không làm chủ hoàn toàn được cái thân này yeah. vua minanda mới gật đầu mới nói rằng chấm tạm thời chấp nhận như vậy nhưng tại sao trong giới luật của tăng già thường hay nhắc đến cái câu là thu thúc cái thân ông này ông rất là thuộc kinh phật luật phật ông bảo là tại sao mà chấm đọc trong luật của tăng già thường hay nhắc nhở rằng các tỳ kheo phải biết thu thúc cái thân này thu thúc nghe không? nghĩa là quản lý nghĩa là kiềm chế đấy thu thúc là kiềm chế quản lý khống chế cái thân này thế thì ông bảo tại sao trong, trong luật trong kinh phật này có cái từ là thu thúc cái thân nghĩa là quản lý cái thân này khống chế cái thân này thế thì nghĩa là phải khống chế được chứ tôi đọc trong kinh Phật, luật Phật tôi thấy có cái từ này. Đó. Ông mang ra ông vặn Na Tiên để xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới đáp, Thưa Đại Vương, thân không làm chủ được nhưng có thể thu thúc được nó. Thân này không làm chủ hoàn toàn nó được nhưng có thể thu thúc, tức là quản lý nó ở một cái mức độ nhất định được. Yeah. Kiềm tỏa nó được ở những cái, cái mức độ nhất định. Thu thúc có nghĩa là rút lại, bó buộc lại, đừng cho manh động mà tạo nên những cái ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm. À, mong Đại Vương hiểu cho cái chữ làm chủ và thu thúc nó hoàn toàn khác biệt nhau. Cái này cũng để đại chúng chúng ta phân biệt hai cái cụm từ làm chủ và thu thúc. Nghe không? thu thúc nghĩa là quản lý và cũng giống như chúng ta có thể quản lý con người được nhưng không thể cấm nó không được bài tiết cấm nó không được uống nước cái này không cấm được sự sống nó phải thế và thì cái thân này chúng ta thấy chúng ta có thể quản lý nó được phần nào nhưng còn những cái quy luật tự nhiên của nó sinh già bệnh và chết không phải quản lý được những cái cảm thọ của nó ta không không phải là hoàn toàn chế phục được đâu cái đấy là rất hợp lý thì ông vua mới nói vâng quả là không làm chủ được chỉ ngăn cấm được chút ít thế đại đức có thể nêu ví dụ nào cụ thể được chăng ông vua ông muốn na tiên nêu ví dụ để cho dễ hiểu và cũng là để cho chúng ta hiểu hơn na tiên mới lấy ví dụ ví dụ tâm thì nương nhờ vào thân để ăn nói để nằm ngồi, đi đứng, như con người nương nhờ vào quả đất mà làm nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, nương rẫy. Là Tiên nói là cái tâm của chúng ta nó nương vào cái thân này để có thể ăn nói, nằm ngồi, đi đứng, và mọi việc là cái tâm nó gá vào cái thân này. Ở đây Thầy lấy ví dụ, cũng giống như là cái điện nó chạy vào trong cái quạt này phải không cái, cái cấu trúc của cái quạt khi có điện vào thì cái quạt nó sẽ quay đại chúng hiểu không thế còn nếu mà điện nó vào bóng đèn thì cái cấu trúc của bóng đèn nó sẽ làm cho phát sáng thế thì cái điện là nương vào cái, cái cấu trúc của cái quạt này để tạo ra gió thì cái, cái tâm chúng ta nó nương vào cái thân này để có nói có cười có đi có lại có làm có ăn có bàn có bạc có đủ thứ chuyện trên đời đại chúng hiểu không đấy, đấy là tâm và thân đấy, na tiên lấy ví dụ như vậy thầy lấy ví dụ về điện này cho đại chúng cũng dễ hiểu đấy, cái thân chúng ta như là cái quạt đấy cái thân cái quạt này quạt không có điện thì cũng đứng đấy thôi thân mà không có tâm thì cũng làm im ở đấy thôi tâm nó nương vào cái thì bắt đầu thân này sống động chớp mắt nhướng mày à, nhách môi đủ thứ chuyện sinh ra yeah. cái quạt có điện cái bắt đầu mới chạy bật công tắc cái là chạy đèn có điện cái là, là sáng trưng lên yeah. đó để chúng ta hiểu thêm về thân tâm chúng ta đang học phật mà học phật thì phải tìm hiểu thân tâm mà hiểu về thân tâm càng ngày càng rõ ràng thì chúng ta càng càng dễ tiến tu Tuy nhiên, tâm chỉ có thể sai khiến thân, bó buộc thân, thu thúc thân trong chừng mực nhất định. Nghe không? À, trong chừng mực nhất định. Vì thân nó do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại, ảnh hưởng tan tụ của tứ đại, sự quân bình của tứ đại, vân vân nên nó chịu sự chi phối bởi các định luật tự nhiên của nhiên giới, của thế giới tự nhiên. Cái thân chúng ta được kết hợp bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Thì đất nó có cái, có cái tính chất của đất, nước nó có tính chất của nước, gió có tính chất của gió, lửa có tính chất của lửa. Đúng không đại chúng? Đất thì nặng, đất thì ì, ì ạch, đặt đâu ngồi đấy đại chúng thấy không <laughs> cục đất đặt đâu nó nằm đấy đúng không và nó nặng nề bản chất của đất nếu có nước vào là nó giã ra nó xính lại nó giã ra nếu nhiều quá nó giã đất ra còn vừa vừa thì nó sệt lại nó thành sền sệt còn ít nước ấy thì nó đông lại nó rắn lại đấy là đất thế nước thì bản chất của nước nó lỏng lỏng thì nó rất linh động linh hoạt à, nước chảy chỗ trũng nghe không đó, nước chảy cho chúng thế cho nên này chúng mới thấy tại sao chúng ta là cái cái cái cái cái cái quả thần cái cái thần ấy, cái, cái, cái, cái của chúng ta lại ở dưới cái đài thần nó chứa nước ấy Nghe cái cái bóng tiểu của chúng ta nằm ở dưới nó không ở trên ở trên ngực nó không ở trên cổ của chúng ta vì nước nó nặng nó phải chìm xuống dưới cho nên nó phải phát sinh ra cái cái bọng nước tiểu ở dưới đấy là rõ ràng nó đúng quy luật của nó chưa có bao giờ bọng nước tiểu của mình này ở cổ mới ở trên đầu mình không <laughs> không được nó không nằm đấy được nó phải xuống dưới vì nước nó chảy xuống chỗ, chỗ trũng mà chỗ thấp mà đó Nên cho nên chúng ta mà đứng nhiều máu nó dồn xuống chân à, lâu vì nước nó, nó, bản chất nước nó chìm xuống dưới đấy thế cho nên chúng ta phải có nằm để cho cái tim nó đỡ mệt nó đỡ phải bơm máu xuống dưới lên trên nhiều nó vất vả có lúc nằm lúc nghỉ ngơi thế nước thì là nó linh, linh động nó chảy trong cơ thể Đấy, như vậy nó có thể thâm nhập vào tất cả các thành phần trong cơ thể Đấy, giống như nước nó ngấm hết vào đất vào đá vào núi gì nó ngấm được hết Đấy. thế gió thì thế nào gió thì cũng rất linh động vào nó thổi nó, nó chạy chạy được vào các ngóc ngách lửa thì tính chất của lửa nó hâm nóng nó làm nóng mọi thứ làm khô mọi thứ luôn thế thì đại chúng thấy không đất nước gió lửa bốn cái cái đại này ấy, nó cũng có mâu thuẫn xung khắc với nhau đấy và nước với lửa là xung khắc Nhớ không? Đấy. đất với nước cũng xung khắc với nhau đấy. không phải không đâu đấy. thế cho nên đấy, chúng ta thấy nếu mà đất nhiều cái người nào mà gọi là địa nhiều địa đại mà tăng thịnh ấy, thì sinh ra cái bệnh ì ạch béo quá ì ạch nặng nề trì trệ <laughs> đúng không mình thành cục đất này thế mà nước nhiều quá thì bị phù thủng Đấy, <laughs> bị phù thủng sưng hết mặt mũi chân tay phù đầy nước nước nhiều quá gió nhiều quá thì chúng ta thấy gió mà nó thổi nhiều quá sao lung lay hết nhà cửa siêu vẹo hết cột kèo là long lay hết tức là xương cốt của mình long lay hết cho nên đau thế mình mới gọi là bệnh phong đấy bệnh phong nhức phong thấp nó làm cho đau đớn xương khớp đấy là gió nhiều quá đấy y học phương đông nó gọi là phong đó nghe không chúng ta mà để cho cái phong đại trong cơ thể mình nhiều quá là đau nâng nhức xương xương khớp thì đau gió mà nó thổi vào nó chạy lung tung trong này nó làm cho lung lay hết cột kèo cho nên là đau nhức thế mà lửa nhiều hỏa đại nhiều thì sao khô héo đấy mặt trời lên hay là đốt lửa là củi kiếc khô hết chân người là hỏa đại nhiều là gầy gò khô héo à, đó thế chúng ta thấy bốn cái đại này nó có quy luật của nó đúng là như thế chân chúng ta ở đời muốn khỏe thì phải điều hòa bốn cái đại này nha ăn uống thế nào rèn luyện thế nào Đã ví dụ thầy nói ví dụ như là ở cái xứ lạnh đà lạt nó rất lạnh không mấy khi mình toát được mồ hôi ra rất là nhiều người có bệnh mình cái thủy đại là không thoát ra được sinh bệnh đấy cái người miền bắc này mà vào đà lạt ở mà không không không biết điều hòa không biết rèn luyện ấy, là rất dễ sinh bệnh vì nó không ra mồ hôi các lỗ chân nó không thoát ra được không bài tiết ra được còn ở ngoài bắc mình bốn mùa nóng lạnh đủ hết nó cũng có cái hay đấy thế thì nói là bốn cái chất đất nước gió nửa này nó có quy luật hoạt động của nó ta không thể bắt nó được không sai nó được nghe không? không thể sai xử nó được à, ta cứ đổ nước nhiều vào là đất nó phải giã ra ta không thể nào cấm mày không được giã ra à, gió nhiều ta bảo không được đau nhức không được nó vẫn cứ đau đấy là nguyên lý của nó quy luật vận động của nó Đấy. Thế cho nên Na Tiên phân tích, Na Tiên nói như vậy. <clears throat> Cũng thế, con người nương nhờ nơi quả đất mà sinh sống, nhưng con người chỉ có khả năng rất chừng mực có thể cải tạo đất đai, khơi dòng, sông dẫn nước, làm đê, làm hồ, đường xá, chứ không thể làm chủ hoàn toàn quả đất được, bắt quả đất phục vụ cho tất cả ý muốn của con người được là không thể. Cái trái đất của chúng ta nó vận hành nó có quy luật của nó đấy đại chúng vừa mới nghe cái, cái chuyện mà ở indonesia đấy động đất và sóng thần đúng không và nó kinh khủng cái này cả một cái làng đấy đấy tự nhiên do động đất mà tất cả cái mặt đất ấy biến thành bùn hết hóa lỏng đấy, thầy mới xem cái clip đấy kinh sợ bao nhiêu nhà cửa tự nhiên trôi và chìm hết trong bùn chúng ta thấy sợ không chúng ta đang ở trên cái mặt đất này thật sự đấy học phật dần dần ta dành thời gian ta tư duy ta mới thấy này con người chúng ta quá nhỏ bé trong cái vũ trụ này cái trái đất của chúng ta nó giống như quả trứng ấy. chúng ta ở trên cái vỏ quả trứng đó, đó bên trong nó lỏng và nó đủ thứ ở trong ấy và lửa nó cháy đùng đùng ở trong ấy đó cho nên thỉnh thoảng có cái núi lửa nó phụt ra dung nham nó chảy lênh láng và nó, nó đỏ rực hết cả là hàng ngàn hàng mấy ngàn độ chúng ta thấy sợ và đúng thật là cái vỏ trứng này nó rất mỏng thế mà ta cứ khoan ta cứ đục thoải mái đấy. không biết chừng có ngày mà nó sụt đấy, đấy. cho nên cái làng ở Malaysia, ở, ở, ở, ở Indonesia đấy sau cái trận động đất này tự nhiên toàn bộ đất ở đấy biến thành bùn nhão chúng ta thấy sợ không thế là nhà cửa trôi tự nhiên trôi cả làng trôi luôn và trôi và chìm chìm chìm chết thế là bao nhiêu người nhà cửa mất hết rất là đau thương chúng ta thấy sợ không ta tưởng cái mặt đất này nó cứng nhưng mà nó có cứng gì đâu <laughs> nó cứng gì đâu ở bên dưới nó là lóng bóng bùn với những cái nham thạch ở trong ấy rất sợ đấy này chúng thấy cái mạng sống mình có mong manh không đấy, cho nên cái câu chuyện ngày xưa ông đề bà đạt đa ông ác hại phật đến khi mà ông đi đến gần phật chưa đến còn cách phật phải thầy nghĩ là phải đến bốn năm trăm mét thì tự nhiên cái đất ở đấy nó luốt ông ấy xuống giống như cái đất bùn này lún xuống và luốt chừng ông luôn y như cái làng ở Indonesia nó nuốt chừng biết bao nhiêu hàng ngàn con người đấy nhà cửa nuốt hết luôn ô tô xe máy nuốt hết chìm nghỉm luôn đang bình yên thế này đấy đại chúng trời ơi à, có cái cô này cô còn sống sót cô, cô lúc ấy là cô bế cái đứa con 6 tháng tuổi trên tay thế thì bà mẹ bị bùn nó nuốt ừ, gần một nửa người rồi bà mẹ của cô thì bà mẹ bảo thôi con ơi con cứ bế bế cháu chạy đi con chạy đi chạy cho kịp đi mẹ chết thôi mẹ không, không, phải lo cho mẹ nữa thế nhưng cô này thì cô bảo không con phải cứu mẹ đấy. thế mà cũng rất may cho mẹ con cô là cái chỗ đấy nó chỉ lún đến thế thôi chân về sau thì cái đội cứu hộ đến rồi cứu được cả bà mẹ này nữa cứu được bà mẹ này nhưng mà nó tang thương lắm thưa này chúng nó xóa sổ luôn toàn bộ cái khu vực đấy luôn xóa sổ luôn thầy mới thấy đúng thật đấy cái mạng sống chúng ta trên trần gian này nó rất mong manh thế mà này chúng thấy nó đã, đã mong manh thế rồi mà chúng ta còn trồng chất lên nó bao nhiêu thứ chuyện tranh giành đấu đá chém giết nhau đủ thứ chuyện trên đời mà khổ ơi là khổ chứ gọi là khổ khổ phật gọi là khổ khổ một cái khổ chưa hết mà còn khổ chồng thêm khổ nữa ở cái, trên cái trái đất này đã là khổ lắm rồi lại còn sinh chuyện ra với nhau để khổ thêm nữa cho gọi là khổ khổ đấy thưa đại chúng chúng ta đã xem những cái nạn sóng thần chúng ta thấy ở nhật bản đấy tang thương vô cùng đến nhân loại rất sợ đùng một cái ở ngoài biển đất nó sụt xuống cái thế là sinh ra sóng thần sóng thần nó vào nó cao năm bảy mét nước nó, nó, nó lan truyền với cái tốc độ mà người ta nói là sóng nó chạy với tốc độ sóng thần là tám chín trăm km trong một giờ, giống như tốc độ máy bay. Sóng nó chạy như vậy. Với tốc độ một cái máy bay mà nó đâm sầm sầm, mà nó lại cao sáu bảy mét, ấy, thì đại chúng bảo nó phá hủy thế nào. Đấy, cho nên chúng ta nhìn cái sóng thần ở Nhật Bản rất sợ, vào cái nó trôi hết, cuốn hết, nhà cửa không còn cái gì, tan tác hết, chết hết. Ừ, rất sợ. Cho nên ấy, trong bài Kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta vẫn đọc tối nay đấy. Wow. Ừ thế giới này làm sao không thế gian này giòn bở cõi đất này rất giòn bở trong kinh phật ngày xưa đã nói rồi mà ừ, ừ. thế giới này rất giòn rất bở cái trái đất này này, này. giòn bở lắm nó vỡ lúc nào không biết nó sụt lúc nào không hay nguy hiểm lắm đại chúng ạ dân việt nam mình còn còn chút phúc nữa <laughs> chưa thấy sóng thần gắn mà tu để cho làm sao sóng thần nó không chạy vào đây Thế vừa rồi các phật tử chùa mình ấy, trước cái cơn bão măng cụt đấy măng cụt đấy tất cả đại chúng phát tâm tu tập để cúng dường đấy nhất là phật tử đạo tràng từ tâm phát nguyện là một tuần cúng dường sớt bát chư tăng ở trong rừng để xin hồi hướng cho cái cơn bão măng cụt cho nó nó ra khỏi việt nam đi mình chỉ dám xin nó ra khỏi Việt Nam thôi chứ không dám xin là nó tan đi đâu còn nó đi đâu thì tùy nó mình không đủ phúc không đủ cái đức để mà bảo nó tan đi được thế thì đúng là thầy nói là nó cũng chừa Việt Nam ra mà thầy xem trên bản đồ ấy, đúng là cái ranh giới nó bám đúng theo cái biên giới Việt Nam nó đúng đi đúng như thế đấy nó chừa cái Việt Nam ra nó bò bò là nó chừa cái Việt Nam ra cũng hay ừ. đấy thì cho nên thầy nói là giữa con người với lại thế giới với thiên nhiên nó tương tác với nhau hoàn toàn cho nên chúng ta rất tin đức phật dạy ở đâu có một vị a la hán mà chú ngủ thì ở đó 60 dặm xung quanh không có thiên tai không có những cái nạn cái đấy là đúng mà chúng ta không phải a la hán thánh tăng nhưng mà chúng ta thành tâm và thật tâm tu hành nó cũng có ít nhiều tác dụng đó. phải nói cho quảng ninh là tránh được rất nhiều cơn bão thầy nghĩ đấy rất nhiều cơn bão cho nên là chùa chúng ta thì thành ra là quen rồi cứ nghe báo chuẩn bị vào là tăng ni phật tử phát tâm tu hành làm phước tinh tấn thêm lên để hồi hướng cho cơn bão thôi nó, nó quay đầu nó đừng chạy vào nữa còn nó chạy đi đâu thì, thì quyền nó mình không biết làm nào chỉ biết là thôi mình cứu được mình đã đấy là chuyện rất thật thật đấy cái này là rõ ràng thưa đại chúng nếu mà ta không có phước báo nhất khoát ta sẽ bị thầy nói ví dụ cái à, dân trung quốc ở à, vần cái vùng giáp biên với mình mà họ cũng biết tu tập cũng biết làm phước thì cơn bão lại chuyển hướng đi chỗ khác bão là do ai do thiên long họ làm đấy long thần họ làm đấy đó. đấy cái đợt mà quảng ninh cái năm mà bị mưa lũ khủng khiếp ấy ở chùa mình thỉnh ra mới biết là toàn là do rồng nó làm thôi họ bảo là hàng ngàn con rồng đang chuyển nước về đây đó nói đại chúng không đơn giản rừng rất khó rừng nó rất khó thế lúc ấy thầy cũng bạch thầy xin là chúng con cũng tha thiết thế thì các ngài cũng báo cho là trưa mùng hai thì sẽ cho tạnh và trời nắng lên Đấy. Đấy, lúc ấy thì thầy cũng báo cho mấy cái bác là vì có mấy bác lãnh đạo của tỉnh lên chùa thỉnh các thầy lễ để cầu cho nó dừng mưa vì nó mưa mãi cái năm 2015 ấy. kinh khủng thế khi chùa mình bạch thỉnh ra mới biết được đó thế thì thầy bảo là các ngài cho là trưa ngày mùng hai nắng lên rừng và nắng lên đó. hôm nay thầy kể cho đại chúng nghe thế hôm mà thầy thỉnh nó là 29 29 30 mùng 1 đến mùng 2 trong khi đó thì khí tượng vẫn báo là mưa còn kéo dài tiếp đến mùng 9 mùng 10 nữa chứ không phải dừng thế thì thầy cũng cứ đợi thì đúng là đến trưa mùng hai dưới Hạ Long là nắng luôn, dừng mưa luôn. Trời dưới mừng quá, Thầy cũng rất mừng, mừng lắm. Thế nhưng mà sau đó thì đến tối lại sập mưa xuống. Thầy không biết làm sao lại có cái chuyện đấy. Đã thấy đúng rồi, tại sao lại thế? Thế lúc ấy thì chùa mình mới cũng lại làm lễ bạch thỉnh thì mới được biết các ngài báo là đây là do cái tâm vô ơn sinh ra không biết ơn ừ. không biết ơn của một số vị sinh ra cái chuyện này ừ. họ nghĩ rằng là họ đi họ lễ ở đầu ở đâu đấy là cầu được chứ ừ. đó thế cho nên nó sinh ra chuyện này bằng các ngài bảo bây giờ thì không chuyển được nữa và sau đó đúng là mưa tiếp tục dập tiếp tục dập đấy cái cái nạn năm 2015 của Quảng Ninh chúng ta đấy. đây hôm nay thầy chia sẻ để đại chúng biết rất rõ cho nên thầy thì biết rất rõ giữa con người chúng ta với thiên nhiên nó hoàn toàn tương tác với nhau giữa tâm chúng ta với thế giới này nó tương tác với nhau không có khác đâu nên chuyện rất thật liên đới với nhau ừ, liên đới với nhau thì na tiên mới nói rằng là đấy tâm chúng ta có thể kiểm thúc cái thân này có thể thu thúc nó được một phần nhưng mà không phải là hoàn toàn làm chủ nó hết được đất nó đi theo quy luật của đất nước nó chảy theo quy luật của nước lửa nó theo quy luật của lửa anh không sai anh không làm nó khác đi được đâu lửa thì phải bốc lên nước thì phải chảy xuống đấy là luật của nó tự nhiên là nó thế gọi là tự nhiên giới xưa nay nó thế Đó. ta không làm chủ ta không bắt nó được thì ông vua milana ông nói thật là hay lắm vậy đấy là thường nhân là phàm phu thế còn các bậc a la hán cũng không làm chủ được thân ư phải có chứ nhỉ? ví như khi thân đau thần nóng thân lành tâm các vị ấy làm chủ cái đau cái nóng cái lạnh chứ ông vua milan milanda ông vẫn rất là tin tưởng ông nghĩ rằng các bậc a hán thánh nhân thì phải đặc biệt hơn chứ đặc biệt hơn thật nhiều không những chỉ làm chủ được cái, cái chuyện đau mà còn phải là làm chủ được những cái khác Đấy đó ông cũng kỳ vọng như thế thì na tiêm đáp nhưng như vậy không có nghĩa là tâm làm chủ hoàn toàn được thân. Cái chữ làm chủ thân không áp dụng ở đây được. Phải nói là do tâm các Ngài đã được huấn luyện, đã được buộc chặt, nên cái sự đau, sự nóng, sự lạnh, vân vân không ảnh hưởng đến tâm của các Ngài được. Đấy, Na Tiên vẫn lập luận là tâm các Ngài làm chủ được tâm thôi nhưng không phải là hoàn toàn làm chủ được thân. Cho nên chúng ta xem trong Kinh Phật đấy, các A-la-hán vẫn bị bệnh mà, các Ngài vẫn còn bệnh, nhưng không phải không bệnh. Đó. Chứ có cấm được không bệnh đâu. Đến Đức Phật của chúng ta đấy, Ngài cũng còn bị kết lị này, phải không? Ngài cũng còn bị nhức đầu mấy ngày này. Đấy, nếu bảo làm chủ thì Phật làm luôn đấy chứ. Đó, để chúng ta thấy đã mang cái thân này là phải chịu cái đấy đấy cho nên hiếu thân thọ thì khổ thưa đại chúng thân này là bốn đại bốn đại này là bốn con rắn mà suốt ngày nó cắn nhau chúng ta cứ phải làm hòa cứ phải gọi là làm cái người hòa giải nó mà hòa giải xong nó lại cắn nhau rất mệt đấy thưa đại chúng <laughs> nghe không hôm nào ăn cơm mà có cái món ờ, xôi nếp thật ngon đấy là ăn thật nhiều thế là cái anh địa đại anh được được nước là anh lấn mấy anh kia là mình mệt đấy nghe không đấy, hôm nào mà này có gọi là bia lại ngon mà lại uống nhiều bia nữa thì hôm nay cũng sinh chuyện đấy đấy tức là chúng ta như vậy đó đại chúng thấy còn phàm phu vì tâm chưa được huấn luyện nên khi thân đau bị chi phối bởi cái đau ấy tâm đau một cách tức khắc đã. Dạ. Thì Na Tiên mới nói, vâng, ví như một con bò bị chủ buộc bằng dây thừng, ngăn không cho nó đến ăn vật thực, uống nước và cỏ. Con bò kia nhìn thấy nước và cỏ thì bị chi phối bởi cái đói và thèm muốn nên con bò vùng vẫy kêu giống và thế là bò càng bị dây siết chặt càng đau khổ hơn. Na Tiên lấy ví dụ giống như một con bò bị cột lại, nó đang đói mà lại cột nó lại, lại để cỏ với nước, cỏ ngon để trước mặt nước mà thì nó nhìn thấy thì nó rất khổ. Nó giống lên rồi nó vùng vẫy, nhưng mà càng vùng vẫy thì dây nó lại càng siết chặt, càng đau. Thế thì giống như chúng ta phàm phu này, Na Tiên lấy ví dụ, đấy là hình ảnh của chúng sinh trên thế gian này, bò là chúng sinh, cỏ và nước là ngũ trần, là ngũ dục. Chúng sinh cũng do tìm kiếm ngũ trần ngũ dục, thỏa mãn ngũ dục mà thọ các khổ, cũng kêu giống, cũng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy kêu giống càng thọ khổ nhiều hơn. Chúng sinh tất cả phàm phu khi tâm chưa được huấn luyện đều y như thế, dẫu vùng vẫy kiệt sức cũng không thoát khỏi cái đau khổ. Là tiền lấy ví dụ phàm phu chúng sinh chúng ta giống như cái con bò đấy vậy cái tâm này không được huấn luyện không được tôi luyện thì rất khổ thưa đại chúng cái gì cũng làm chúng ta khổ một lời nói trái ý mình cũng làm mình khổ một việc làm gì khác ý mình cũng làm mình khổ và một cái gì không được tọa ý mình mình cũng sinh khổ nghĩa là cái gì cũng làm chúng ta khổ nếu chúng ta không được rèn luyện cái tâm này không được tu dưỡng được tôi luyện nó thì cái gì cũng làm cho nó khổ một cái gì bất như ý là ta khổ ngay ta buồn ta bực ta giận ta chán ờ, ta nổi điên lên rất khổ Đấy. cho nên đại chúng thấy nếu ai có tu tập thì họ sẽ bớt khổ hơn tâm họ chịu đựng được y như đại chúng thấy đứa bé đấy đứa bé mà mang nó đi tiêm thì thôi rồi nó đau tưởng chết luôn đấy. nó khóc thét lên. Thế nhưng mình khi mình lớn lên rồi mình biết tiêm này là để chữa bệnh cho mình thì tiêm thì tiêm có đau một tí nhưng mình cũng thấy bình thường. Phải Có ai lớn tuổi rồi mà tiêm mà còn la hét ầm bị dãy rụa lên đâu. Đấy là mình thấy là rất là cụ thể. Thì cũng thế, các bậc thánh thế họ đã tôi luyện tâm họ rất là kỹ cho nên là trước các cảnh họ không bị khổ đấy thưa đại chúng nha nói khổ hay sướng là ở tâm hết là đúng đấy tâm tôi được rèn luyện được tôi luyện rồi thì cảnh nào cũng không làm cho tôi khổ cảnh được cảnh mất hơn thua vào mà tâm vẫn an nhiên không khổ tương tự như thế tâm các vị a la hán đã được huấn luyện thuần thục rồi, nên các sự thọ khổ ở nơi thân, dẫu thân bị nóng lạnh, đói khát, vân vân, tâm các ngài cũng không lay động, vì các ngài đã tự buộc tâm vào một thạch trụ kiên cố, đó là định. Nhờ vậy, thân dù thọ khổ, tâm các ngài vẫn không thọ khổ tâu đại vương đấy là tiền lấy ví dụ tâm các vị a la hán các vị thánh các tâm của các ngài đã được buộc rất chặt giữ rất chặt nó không còn nhốn nháo nữa cho nên các ngài trước các cảnh không chịu khổ không chịu khổ chúng ta tiếp luôn cái bài 150 cũng liền bài này cùng nội dung ông vua ông này hỏi vậy xin đại đức giảng thêm chỗ tâm không động của các vị a la hán mà thân động mà tâm không động quả là phi thường đấy ngài ví dụ cho cho tôi nghe. Thì Na Tiên đáp, ví như có một cây đại cổ thụ, gốc to lớn đến mười người ôm không xuể, tàn lá, cành nhánh của nó sum xê, che phủ cả một vùng. Những cơn gió từ hướng Đông, Tây, Nam, Bắc thổi đến, cành lá lay động, có thể nhánh gãy, lá rụng, nhưng gốc đại thụ vẫn an nhiên không nhúc nhích. Điều ấy chứng tỏ cái gì? chứng tỏ cành nhánh lá lay động nhưng không thể lay động gốc cây nếu dễ ken dày ở sâu trong lòng đất, kiên cố, vững chắc như thạch trụ, thân ví cho cành nhánh lá mà tâm được tu định, ví như gốc cây kia vậy, Đại Vương. À, Na Tiên lấy một cái ví dụ, giống như cái cây cổ thụ rất là to, gốc rất to, thì gió bão thổi đến nó chỉ gãy cành, gãy lá chứ còn không gãy được thân, không bật gốc được, không đổ được. Thì cái tâm của cái người mà đã được tôi luyện nó cũng giống như thế. Đấy. Ông vua ông này thắc mắc này, gió dù lớn cũng không lay động, nhưng giả dụ là bão lớn thì sao? Có những trận bão lớn mà những cây bật cả gốc, bật cả rễ. Ví dụ của Đại Đức không được tương hợp, không áp dụng ở đây được rồi. Ông vẫn vẫn bẻ lại thì Na Tiên mới nói, vẫn có thể áp dụng được, thưa Đại Vương. Cái tâm bị bật gốc ví cho những người mà tâm định chưa kiên cố, chưa vững chắc. Cái tâm ấy nếu bị những cơn bão, tức là những đối tượng ngũ dục lôi cuốn, quyến rũ, cường liệt, thì nó cũng không thể chịu được nổi, bị rung động, rung chuyển và bật gốc ngay. Đấy là cái tâm định từ sơ thiền đến bát thiền, rất kiên cố nhưng vẫn có thể bị bão lay động. Là tiền lấy ví dụ là cái cây mà đã bật gốc ấy, thì là cái cây đấy chưa phải là thật chắc. Cái dạng tâm mà bị giặc ngũ trần, ấy, gió ngũ trần ấy, nó làm cho đổ vỡ, đấy, lay động ấy. thì cái dạng này là cái dạng sao? Là từ sơ thiền cho đến bát thiền thôi. Tức là cái người này mới chứng vào bát định thôi, gọi là sơ định sơ thiền định rồi nhị thiền tam thiền tứ thiền bốn cái thiền này gọi là cõi thiền thiền cõi sắc giới còn bốn cái thiền sau nữa là không vô biên xứ định thức vô biên xứ định vô sở hữu xứ định và phi phi tưởng xứ định bốn cái định này nữa thì là gọi là thiền của cõi vô sắc giới thì na tiên nói rằng có đạt được tám cái định này thì vẫn chưa phải là chắc, gốc vẫn chưa phải chắc, vẫn có thể bị lay động. Đó, vẫn bị động. Đấy, như là ờ, ông Uất Đầu lâm Phất đấy, ông chứng được đến phi phi tưởng xứ định. Thế nhưng mà rồi sau đó ông vẫn còn bị vẫn còn bị sân đấy ông tu mà ở trong rừng ông thấy mấy cái con chim con chóc nó hót rồi là nó con chim chống chim mái đấy nó âu yếm nhau thế là ông khởi tâm cũng bị mất định đấy đấy mà chứng vào bát định rồi đấy thế thì cái này định này chưa phải là định chắc thế na tiên nói rằng cái định của vị a la hán mới là tự tại an nhiên và bất động đúng nghĩa a la hán là các ngài chứng được diệt thọ tưởng định tâm hoàn toàn thanh tịnh không còn một chút gì cả đã diệt cái ngã rồi cho nên là không cái gì lay động được cho nên thưa đại chúng cũng giống như thầy lấy ví dụ này cái hư không này có ai lay động được nó không chúng ta có thể lay động cái cột nhà cái tường nhà nhưng cái hư không này bảo ai lay động được nó không lay động được nữa Thế tâm một vị a la hán hay một vị thánh hay tâm phật như hư không rồi à? không có ai có thể lay động không bám vào đâu để mà lay động nó được nữa <laughs> không có chỗ bám cho nên là nó bất động là thế đấy trên tâm của vị a la hán vị thánh tăng là bất động cảnh nào thì cảnh tâm các ngài vẫn an nhiên tự tại bất động cho nên tâm các ngài không có khổ nhưng bảo là không có khổ thì các ngài sướng ư tâm các ngài cũng không phải là sướng như kiểu chúng ta không khổ mà cũng không sướng nhưng tâm các ngài thanh thản an lạc nghe chưa một cái sự an lạc nó vi diệu nó ra ngoài cái phạm trù sướng khổ của thế gian chúng ta nghe không? chúng ta mà được ăn ngon thì mình bảo sướng quá phải không thế mà bị đánh thì bảo khổ quá nhưng các ngài là không phải sướng khổ kiểu đấy không sướng cũng không khổ mà các ngài là thanh thản an lạc đấy nó xa lìa tất cả nó vắng lặng tất cả những cái chuyện ấy. thế mới đặc biệt là phật gọi đấy là niết bàn tịch tĩnh tuyệt đối an lạc đó. thì kinh thưa đại chúng à, hai cái bài kinh này để chúng ta hiểu thêm về cái mối liên hệ giữa thân và tâm và chúng ta biết chúng ta đã mang cái thân này là vật chất tứ đại thì nó sẽ chịu những tác động của quy luật tự nhiên. Chúng ta làm chủ được tâm mình là quan trọng nhất để làm sao cảnh giới và thân này nó không ảnh hưởng đến tâm mình là chính và sướng khổ đều do tâm mà ra. Và cho nên tu Phật là tu tâm, tu Phật là tu tâm, học Phật là học về tâm. Đó. Thì qua bài này chúng ta hiểu hơn cái mối quan hệ giữa thân và tâm nhé chúng ta vẫn phải rèn luyện thân để cho cái thân này nó khỏe mạnh để chúng ta sử dụng nó làm được nhiều việc lợi ích nhưng chúng ta cũng biết thân này nó có quy luật của nó nó vẫn phải già nó vẫn phải bệnh nó vẫn phải chết chứ không phải nói là tu rồi là không già tu là không bệnh đây kể các cho đại chúng nghe cái lần đấy mà hòa thượng ân dư của chúng ta đấy hòa thượng tích thanh từ đấy có lần cụ ra bắc ninh hình như hồi cụ đến thăm cái chùa đại bi ấy. thế thì này, này, này, lúc đến lúc cụ thì mót đi tiểu thế là mấy thầy thị giả mới đi hỏi chỗ nhà vệ sinh ở đâu mấy cô phật tử ở đây có ô thế hòa thượng cũng đi vệ sinh à <laughs> cứ nghĩ là tu đến hòa thượng là không phải đi vệ sinh nữa <laughs> đại chúng đấy chúng ta quan niệm thế thế hay là hòa thượng không có bệnh à phật còn có bệnh mà nha ờ, cái thân này nó phải có bệnh bốn đại này nó không phải lúc nào nó cũng quân bình với nhau nó nhích hơn nhau một tí là nó sinh chuyện rồi bốn con rắn này nhốt chung một cái lồng này, suốt ngày nó cắn nhau mệt lắm đấy cho nên chúng nha để chúng ta thấy tu phật chủ yếu quay về rèn luyện tâm và để làm chủ tâm mình tâm là gốc tâm này mới có thể giúp chúng ta thoát ly đau khổ được Đó. Dạ. Nhà, thân nó là cái phụ thôi không phải là cái chính chúng ta phải biết rõ như vậy Đó. Dạ. thế thì à, qua hai bài kinh này thầy rất mong đại chúng rõ cái quan hệ giữa thân và tâm và biết rõ để chúng ta nhắm cái gì là chính nghe không? tu học phật là luyện tâm à, như cái bài kinh pháp cú phật dạy là gì điều cha mẹ bà con không có thể làm được tâm hướng chính làm được làm được tốt đẹp hơn nghe không? cha mẹ bà con không làm được đâu không giúp mình được cái gì đâu à, hay cho đến là thân thuộc không ai giúp được nhưng cái tâm của chúng ta được rèn luyện được hướng đến điều chân chính cái tâm ấy sẽ làm được nhiều việc và nhiều việc lợi ích tốt đẹp hơn rất nhiều. nên Thầy kính chúc đại chúng à, tinh tấn, điều phục tâm của mình. A Di Đà Phật. Bây giờ Thầy dành thời gian để trả lời các câu hỏi Câu hỏi này từ Facebook có nick là Nguyễn Hoàng Nam hỏi rằng Con kính bạch Thầy, vợ chồng con là Phật tử đã được quy y Tam Bảo. Chúng con luôn tin vào Phật Pháp, thường tụng kinh và niệm Phật. Chúng con đã kết hôn được gần bốn năm mà chưa có con. Tuy chúng con đã chạy chữa mất rất nhiều tiền mà vẫn chưa có tiến triển gì. Thưa Thầy, con không hiểu vợ chồng con đã gieo nhân gì trong quá khứ mà đến bây giờ lại khó có con đến như vậy. Con xin Thầy chỉ dạy cho vợ chồng con cách tu tập như thế nào để sớm có con ạ. À. Con xin tạ ơn Thầy. <laughs> Đấy, thưa đại chúng. <laughs> Đúng là chuyện gì cũng đến Thầy, nghe không? <laughs> chuyện gì cũng đến Thầy. <clears throat> chưa có con cũng đến thầy mà lỡ có con rồi cũng lại đến thầy <laughs> không kinh thưa đại chúng chúng ta biết rồi à, cái này cũng là câu chuyện thân tâm nữa đây à, nếu mà vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe về thân ấy, không có vấn đề gì nghe không tốt mọi cơ quan đều tốt thì đấy là yên tâm về cái mặt thân tức là nó đủ chức năng để sinh sản nhé ừ, thì yên tâm về thân thì nếu cái phần đó mà tốt rồi thì mới chúng ta mới tìm đến cái chuyện nguyên nhân về tâm mà tâm này là nói đến nghiệp yeah. Dạ. đến nghiệp đây thì nghiệp này thì phải xem tất nhiên thầy nói là thầy chưa có thần thông thầy chưa thể biết ngay kiếp trước là vợ chồng này tội gì và thế nhưng mà thường trong kinh phật nói cái nghiệp mà hiếm muộn con cái hoặc không có con thì thường là kiếp trước mình sát sinh nhiều à, chúng ta sát sinh nhiều đấy đại chúng nghe cái câu chuyện vợ chồng à, vua với một vị hoàng hậu đấy mãi không có con à, đến khi thì nghe tin là phật là linh thiêng lắm ông mới ở nhà ông lên ông thắp hương ông khấn thế này ngày mai con thỉnh phật đến cung để con cúng dường và chúng tăng đến cung con cúng dường. Con sẽ trải một cái thảm rát vàng thật đẹp từ ngoài cửa cung để đi vào trong, trong cung. Và con nguyện rằng nếu mà Đức Phật dẫm chân lên cái, cái thảm này á, là con phải có con. Nghe, con sẽ có con, có hoàng tử. Ông nguyện như thế. Ông khấn, khấn thầm thế thôi. Thế và ông cho người đến tinh xá thỉnh Phật và tăng chúng đến để ngày mai đến đến cung vua để nhận sự cúng dường trai tăng phật đồng ý thế phật và tăng chúng đi đến đến cung vua thì nhìn thấy cái thảm ấy thế phật đứng lại thế ông ra ông dập đầu xuống con thỉnh đức thế tôn ngài bước chân lên thảm cho con thỉnh đức thế tôn bước chân lên thảm cho con mấy lần phật cứ đứng im ông không biết là thế nào ông tính là ông tính là giống như lừa phật đấy phật mà bước lên đây con đã nguyện rồi nhé phật mà bước vào đây là con sẽ có con nghe không nhưng mà phật này đứng lại mới chết chứ này đấy, ông bảo con thỉnh thế tôn thế tôn con trải thảm vàng này thỉnh ngài lên ngài vào đi ngài bước lên đi thế phật bảo không ta không thể bước lên cái thảm này được vì ta biết ấy, nhà vua là có nguyện rằng ta bước lên cái thảm này là nhà vua sẽ có con có thái tử nhưng mà nhà vua không thể có con được cho nên ta không bước lên cái thảm này <laughs> đại chúng thấy không đó <laughs> thế mà Đấy, Phật biết luôn mà. Cho nên chúng ta không ai lừa được Phật đâu, nghe không? không lừa được Phật, không dối được Phật đâu. Thế và sau đó thì à, Phật bắt phải cuộn cái thảm lên, Phật mới đi vào. Phật vào thì vẫn nhận thồ trai cúng dường xong Phật mới nói là tiền kiếp ấy, vua và hoàng hậu là hai cái người mà thương buôn đi biển đây này, thì tàu nó bị đắm thế là hai người giạt lên biển giạt lên biển thì không có gì ăn cả toàn đi bắt trứng chim ăn thôi cả một đời sống trên đấy ăn trứng chim ăn chim ấy trứng chim ấy vì cái ác nghiệp sát sinh nhiều quá cho nên trong kiếp này vua và hoàng hậu không thể có con được đây là định nghiệp phật cũng không làm được mà đâu chuyện chơi đâu đấy thầy nói là cái chuyện này Đấy, chúng có những cái là định nghiệp phật không chuyển được định nghiệp của chúng sinh nó là định nghiệp rồi nó nặng quá không chuyển được thế thì ở đây thầy nói là thường là cái nhân mà hiếm muộn hoặc không có con thường do nghiệp sát sinh nhiều à, người này ít có từ tâm trong tiền kiếp à, hoặc là mình làm tổn hại chúng sinh nhiều kiếp này cũng hiếm muộn khó có con đấy là thường là cái nhân chính đó thế vậy thì bây giờ thầy chưa biết vợ chồng này có vào định nghiệp không mấy bốn năm thì cũng chưa chưa chưa phải là là quá à, đấy ông anh họ thầy mà lấy nhau 10 năm không có con đến khi mà hồi thầy đi tu là anh vào anh thăm thầy trong thiền viện trúc lâm đà lạt đấy thầy dẫn lên đảnh lễ hòa thượng ân sư hòa thượng thích thanh từ đấy lễ bái thì hòa thượng cũng cầu nguyện chúc nguyện thế nào về là năm sau đẻ thằng cu năm sau nữa đẻ đứa nữa liền hai đứa đấy, thế cũng là cái duyên phước người ta nó đến đấy là 10 năm chưa có con đấy thế thì vợ chồng này thì à, nếu đủ duyên thì thầy khuyên vợ chồng nên về chùa thỉnh nhân duyên tiền kiếp xem oan gia trái chủ có vấn đề gì không nhé yeah. Dạ có vấn đề gì không Đấy. Ờ, hoặc là có thể tiền kiếp mình ác hại người nào đó người ta sắp sinh con mình bắt người ta phá thai nó cũng báo nó cũng chướng hoặc là trước đó mình đã từng phá thai thì chính vong thai nó vậy nó cản trở việc có con luôn thế còn cũng có những trường hợp không có con là do có ác quỷ nó đến nó nuốt ăn mất tinh khí đấy ăn mất tinh khí không thể có con Đấy, thế thì phải về thỉnh nó ra những cái nhân duyên xem thế nào nhé. Đấy, khi thỉnh rồi biết rõ nhân duyên thì ta có phương pháp để tu tập để ta ta chuyển hóa nếu không phải là định nghiệp, không phải định nghiệp. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai từ nick có tên là Doãn Cường. Kính chào Thầy, Năm 2012, con bị mắc bệnh viêm phổi thùy hai bên, đến nay con vẫn không khỏi bệnh. Mặc dù đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mà các bác sĩ vẫn không chữa khỏi được bệnh cho con. Nay con vẫn luôn khó thở và rất mệt mỏi. Con không biết lễ bái khi đi chùa, con chỉ biết chắp tay vái lạy thôi. Năm 2017, có người bảo con chỉ chú Đại Bi đi cho nhẹ bớt, nhưng Thầy ơi, con niệm chú Đại Bi ở nhà và trước bàn thờ nhà mình thì có được không hả Thầy? Vì con luôn bị hụt hơi nên con đọc lúc thì có tiếng, lúc thì không. Như vậy có sao không Thầy? Con xin Thầy khai sáng cho con. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ. À, à, Doãn Cường hỏi là bị mắc cái bệnh viêm phổi mà đi các bệnh viện này, bệnh viện khác không khỏi bây giờ vẫn khó thở và rất mệt. Thế thì khi đi chùa thì có người khuyên là về trì chú Đại Bi, nhưng mà bây giờ phổi thì nó mệt thế này, là trì chú thì không ra hơi, thì có làm sao không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân chúng ta, tất cả bệnh chúng ta nó đều là kết nghiệp cả. Có nghiệp từ kiếp trước, có nghiệp trong kiếp này. Kiếp này nghĩa là từ nhỏ đến giờ ta tạo nghiệp, bây giờ ta đang trả quả còn có nghiệp là to nhiều kiếp trước tích lũy nghiệp đến kiếp này ta trả nghe không cho nên trong kiếp này hiện nay chúng ta đang phải chịu hai cái nghiệp nghiệp từ những kiếp trước và nghiệp trong kiếp này chúng ta gây tạo thì chúng ta phải tìm nha ví dụ chúng ta cứ ăn uống bừa bãi mất vệ sinh thì đến lúc là đau bụng thì đấy đừng đổ tại kiếp trước mà đấy là do kiếp này ăn uống bừa bãi mất vệ sinh sinh bệnh run sán đấy, nó, do kiếp này mình ăn bậy ăn bạ hay là bây giờ đi xe này cứ uống rượu cho bí tỉ vào xong rồi lái xe rồi này, bị tai nạn này đổ tại là kiếp trước không phải nó kiếp này tôi uống rượu say tôi bị tai nạn chứ gì đâu đấy là nghiệp kiếp này Đó. Dạ. thế thì cái trường hợp của bạn này cũng thế à, bây giờ bệnh thì chúng ta biết là do nghiệp nhưng còn xem nghiệp kiếp trước hay kiếp này là một hay đi bác sĩ để điều trị về mặt thân xem nó thế nào khi mà về mặt thân mà mình thấy nó không có chuyển biến gì thì lúc ấy ta mới nghĩ đến mặt tâm mặt tâm linh phải tìm đến nghiệp và thì nghiệp thỉnh ra thì mới biết được những cái nghiệp nó thế nào có rất nhiều câu chuyện ở chùa mình khi thỉnh ờ, pháp hội tâm linh đấy thỉnh ra thì thấy mới biết được cái nghiệp nó tác động đến chúng ta như thế nào nhé đó. thế còn bạn này bạn nói là trì chú như thế có làm sao không thì thầy cũng thưa rằng là không phải ai trì chú cũng linh nghiệm thưa đại chúng chú nó không phải là cái chuyện thường tâm phải thế nào mới trì được chú à. ví dụ cũng bài chú đại bi đấy thực ra bài chú đại bi nó là từ tâm của phật xuất ra những cái tâm thanh tịnh cho nên một câu một lời các ngài chú nguyện là nó có năng lực rất mạnh thế còn phàm phu chúng ta tâm thì đục ngầu tham sân đầy trong đấy mà đòi trì chú đại bi mà trì chú đại bi thì nhiều khi là trì toàn trì cầu những cái điều nó không đúng à, đó. ghét ai thì bảo trì chú đại bi cho người ấy chết đi thế thì làm sao mà được làm sao chuyện ấy được đấy cho nên chúng ta trì chú không phải ai trì cũng có tác dụng cho nên tốt nhất là chúng ta hiểu được Phật Pháp, vâng lời Phật dạy ta tu tập thật sự sám hối, sám hối và sửa đổi thân tâm, làm phước. Cái đó là cái rất tốt để cho mình chuyển nghiệp, chuyển nghiệp. Chứ không phải là cứ trì chú đâu, đừng cứ nghĩ trì bài chú là được. Yeah. Đấy, thì bạn này thì Thầy khuyên như vậy, đủ duyên thì nên về chùa để thỉnh xem cái nó có duyên nghiệp, cái nghiệp nó thế nào để mình tìm cách mình mình tu tập mình chuyển hóa ừ. rồi chắc còn tập câu hỏi này hôm nay thời gian cũng muộn muộn rồi chắc thầy xin khất đây để lần sau nha lần sau rồi <clears throat> à, đại chúng ờ, hồi hướng nhé à, tạ pháp không ừ, tôi tạ pháp không? xin à, kính mời toàn thể đại chúng quỳ gối hướng lên trên thầy để tạ pháp Lam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kính bạch trên thầy tất cả chúng con từ vô lượng kiếp cho tới hôm nay cũng bởi vô minh không biết rõ đã tạo lên các nghiệp rồi bị nghiệp chi phối dẫn dắt khiến chúng con trôi lăn trong luân hồi sinh tử chịu vô lượng khổ lơi thân và tâm pháp phật sâu màu chẳng gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp hôm nay chúng con được vân tập về chùa sám hối tội lỗi, được Thầy từ bi vì chúng con thuyết giảng lời Phật dạy của Đức Thế Tôn, sách tấn chúng con tinh tấn tu tập, thu thúc thân và tâm, làm chủ tâm mình để được an vui. Chúng con nguyện lương trên Sư Phụ cùng Đại Tăng để cố gắng tinh tấn tu tập thực hành lời Phật dạy, cầu đạo, quả Bồ Đề, đền tứ trọng ân. Chúng con xin thượng chúc trên Thầy, thân tâm thường an lạc, tứ đại được điều hòa, luôn là người Thầy dẫn dắt chúng con trên con đường tu học Phật Pháp. Để tri ân nên Sư Phụ cùng Đại Tăng, chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái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 đại chúng chắp tay hồi hướng nguyện ờ, đem ờ, công ờ, đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn à, thành Phật